Chúng ta cùng sang phần ví dụ minh họa. Tìm hiểu ví dụ số 1 đó là trong không gian với hệ trục tọa độ OIZ ờ, cho mặt phẳng P có phương trình là x trừ đi 2y trừ 2z cộng 5 bằng 0 và điểm A à, có tọa độ trừ 1 3 trừ 2 khoảng cách D từ điểm A đến mặt phẳng P bằng à, bài toán cho chúng ta bốn kết quả như này đó thế bây giờ đây là dạng toán tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng thì chúng ta sẽ sử dụng công thức là gì nhỉ? À, nếu điểm M có tọa độ x0, y0, z0 Thầy nhắc lại nhá, điểm M có tọa độ là x0, y0, z0 Và phương trình mặt phẳng alpha của chúng ta là ax cộng by cộng cz cộng d bằng 0 Nhắc lại cho các bạn là chưa nắm được thì xem lại nhá. Đó, cho điểm M và cho đường thẳng à, cho mặt phẳng alpha như thế này thì khi đó khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng alpha thế nào bằng này trên tử là ta thay hết các x0 y0 z0 vào đây đúng không nào nhớ để chuyển đổi a x 0 cộng b y 0 cộng c z 0 cộng d đúng không nào dưới mẫu là chúng ta sẽ để căn bậc 2 của a bình cộng với lại b bình cộng với c bình đó đúng không b chúng ta chỉ vận dụng vào bài toán này nhá điểm m ở đây sẽ thay bằng số a điểm a đúng không một phán pha chúng ta chính là phẳng p như vậy khi đó ở trong cái bài này khoảng cách từ điểm a đến mặt phẳng p em thấy này điểm a là trừ một ba trừ hai ta thay vào đây đúng không thay x bằng trừ một y bằng 3 và z bằng trừ hai thứ nhất tôi để phân số này để đối vào cho thầy nhé trừ 1 này đó x bằng trừ 1 thay vào kia nhá à, y bằng 3 đúng không trừ 2 nhân với lại lại 3 trừ đi 2 nhân với lại z bằng trừ 2 đúng nào trừ 2 được chưa nào và chúng ta cộng thêm số 5 vào để tuyệt đối đúng không nào ở dưới mẫu chúng ta sẽ để căn bậc 2 của uh, A bình cộng B bình cộng C bình A B C A là 1 B là trừ 2 C là trừ 2 1 cộng với trừ 2 tất cả bình phương cộng với lại trừ 2 tất cả bình phương được ừ, chưa nào bây giờ tính ra thôi đúng không nào đấy đây này à, trừ 1 này trừ 6 là trừ 7 này trừ 7 với lại à, 4 đúng không là 3 trừ 3 trừ 3 là phần cộng 5 là 2 2 phần đây là 9 căn 9 bằng bằng 3 2 phần 3 đúng nào vậy khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P thì bằng 2 phần 3 nhớ chưa như vậy ở trong bốn kết quả này chúng ta chọn được phương án B một cách từ A đến P bằng 2 phần 3 rồi các em thấy đơn giản chưa